Trên tay mình là một con microphone Bluetooth đến từ hãng Saramonic VT Gấp dùng để kết nối với điện thoại, quay video hoặc là ghi âm lại. Ok, mình mới vừa inbox xong cái hộp microphone thì đầu tiên nó sẽ có một cái mic như thế này và tiếp theo mình có một cái kẹp để trượt vào cái microphone này và kẹp ở trên cổ này hoặc là bất cứ nơi đâu. Tiếp theo mình có một dây sạc cho cái microphone và một cái bông lọc chống gió để lọc tạp âm và lọc ồn cho mình và cuối cùng là một cái bao da microphone kết nối bluetooth rất là nhỏ gọn bên cạnh đó thì cự ly của nó có thể tới 80 mét khi mà đi xa đối với thương hiệu Saramonic thì không còn xa lạ với các tên đồ thu âm để sử dụng được với micro này thì mình sẽ cần tải một cái app nó tên là recorder thì khi mà các bạn muốn tải thì ở trên cái uh, hộp nó sẽ có một cái mã code này khi mà mình quét mã code thì nó sẽ hiện ra cái link để mình download phần mềm vào còn ngoài ra nếu như các bạn quay video hoặc là ghi âm ở các app thông thường thì nó vẫn nhận tín hiệu nhưng mà mình sẽ không xử lý được những cái tính năng trên cái app mà Saramonic đã phát triển. Đối với con microphone tầm trung như thế này thì các bạn kết nối với Bluetooth 4.2 trở lên thì có thể kết nối được tất cả các điện thoại hoặc là laptop sử dụng không cần receiver thiết kế của con Saramonic này thì bên này nó sẽ là một cổng để sạc DC Đấy, để cấp nguồn sạc thời lượng pin của con này thì nó sẽ là 10 tiếng trong khi sử dụng còn thời lượng sạc tầm 2 tiếng rưỡi là đầy con mic này bên này sẽ là nút nguồn và phía trên đầu này nó sẽ là một cái microphone thì nó sẽ có những cái uh, hai cái nút kim để mình lắp cái bông của mình trên này và à, như thế này để lọc ồn và cuối cùng là một lỗ 3.5 trên này để mình cắm tai nghe vào để trong quá trình mình nói chuyện thì mình kiểm tra âm thanh nó đã vào chưa hoặc là nó to hay là nó nhỏ mình có thể điều chỉnh cho nó phù hợp nếu các bạn muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm hãy liên hệ đến trang web bellstudio vn hoặc là số điện thoại 0926464549 xin chào và hẹn gặp lại